buổi lễ kết nạp chuyên viên Thanh Thơ, cảm nhận của anh chị em trong công ty về học viên Thanh Thơ. À, theo tôi á, thì học viên thơ là một con người rất là trưởng thành và có thể là bạn trưởng thành hơn so với độ tuổi của bạn cho nên là trong quá trình làm việc thì tôi thấy bạn ấy làm việc rất là chắc chắn và đặc biệt là có một cái mục tiêu công việc rất là cụ thể và rõ ràng vì vậy rằng tôi tin chắc rằng bạn ấy sẽ có một sự thành công lớn trong cái lĩnh vực mà bạn ấy đang theo của mình đó là ngành môi giới bất động sản À, chúc mừng bọn học viên Thơ đã trở thành chuyên viên của công ty bất động sản làm vị tế ạ. Với mình, ấy, Thơ là một người rất là có trách nhiệm, à, có cái sự chăm chỉ và đặc biệt á, là khi à, xảy ra bất kỳ một cái tình huống nào thì bạn xử lý rất là nhanh và thời gian sắp tới thì mình chúc bạn thơ rằng là sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công trên con đường bất động sản à, và chúc bạn thời gian tới thật là may mắn nhé bạn thơ là một người à, chịu khó ham học hỏi ở trong cái thời gian làm việc à, với học viên thơ thì mình thấy bạn ấy rất là khéo trong cái cách mà và tư vấn với khách hàng và chính vì cái sự khéo léo đó mà bạn ấy đã đạt được những cái uh, thành công nhất định mà ít có học viên nào uh, trong 2 tháng làm việc đã đạt được thành tích như bạn thơ Học viên thơ thì rất chăm chỉ, siêng năng và được cái là nấu nhiều món ăn ngon trong thực đơn cua lại thì sắp tới thì chắc cũng có nhiều thêm ăn ngon đấy chúc cho học viên thơ trong ờ, viên thơ trong sơn tới thì chốt được nhiều du lịch và có nhiều thành công trong công việc của mình à, Trong hai tháng ngắn ngủi làm việc cùng với Thơ Mình rất có ấn tượng với bạn Bạn là một người làm việc rất tích cực, chuyên nghiệp và mới nhưng lại rất thành thạo ờ, à, à, chị thơ rất à, cố gắng, năng động và nhiệt tình trong công việc thì chúc chị thơ thành công và may mắn trong thời gian tới